mừng các bạn đã quay trở lại với STK TV Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách gấp một cái váy đầm như thế này Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm bước đầu tiên, bước chuẩn bị giấy các bạn nhé Để gấp được cái váy đầm chúng ta cần có một tờ giấy vuông cụ thể ở đây là một tờ giấy 4 mình sẽ cắt ra để mình lấy ra một miếng giấy vuông nhé các bạn chúng ta cắt theo đường mép này để chúng ta được tờ giấy vuông sau khi cắt xong chúng ta đã được một tờ giấy vuông như thế này đầu tiên chúng ta gấp đôi tờ dây vuông theo chúng ta mở ra phía bên này ta cũng gấp đôi là lớp này ở đây bên này tương tự sát mép cục chữ này nha bên này tương tự cái cô đây bây giờ chúng ta mở ra là chúng ta để ý nhé tôi đếm một hai ba một hai ba ta gấp lại đứng này đường nếp gấp đầu tiên ta gấp ngược trở ra bên này tương tự 1 2 và 3 1 ta sẽ gấp ngược trở ra nhân gấp 2 rồi sau khi gấp chúng ta được như thế này chúng ta quay ngược lại gấp đôi từ dưới lên như thế này bằng mét nha các bạn phần này ta chia làm 4 phần thế này nha các bạn đấy nha chia đôi xong ta chia đôi cái phần nhỏ này chia đôi cái phần này ta lấy một phần nhỏ ở đây để ta gấp lại các bạn nha đây lưu sao cho các đường trục là luôn luôn thẳng nhé trục giữa là luôn luôn thẳng bây giờ chúng ta lật các bạn để ý ta mình lật nhé lật rồi để như thế này ngón trỏ chúng ta một ngón trỏ bên này ta giữ đây và ta dùng ngón này trỏ cái này ta buồn cái mấy gấp này cho nó phồng lên sau đó ta đẩy này qua à, cái gấp này cứ bên này nha theo kịp không bây giờ chúng ta làm tương tự nhé con trỏ bên này dưới đây con trỏ này ta làm theo phòng chỗ này lên và ta kéo ra kịp không ạ? Tiếp tục Thân có hai góc này ta góc thành hình tam giác vuông vuông với cái nếp gấp này nhé bên này tương tự rồi chúng ta dừng và xoay ra như thế này bên này nó tháo cái này ra thì nó đã có cái đất mới có nước gấp sẵn đây rồi chúng ta chỉ cần tì nhẹ nó xuống thôi thì nó thành một tép này như thế này chúng ta ép lại thấy không thấy không bên này tương tự mở ra ra đẩy lên xuống đẩy tiếp rồi ta đặt xuống phần này ta gấp ngược vào đây tiếp theo phần này ta sẽ gấp xong đây các bạn bỏ ngón tay trỏ đây chúng ta gấp lại chúng ta vuốt phần này phần này trước nhé phần này trước à. phần này chúng ta vuốt phần này phần này vẫn giữ theo vẫn giữ theo cái nếp cũ nha các bạn nhé vẫn giữ theo nếp này nha vuốt vuốt từ dưới lên này à, ở đây tạo vuốt cái nét mới xuống bên này tương tự nét mới đây tiếp theo chúng ta gấp cái này góc này từ góc nhọn này xuống tới bên này theo đường này nhé các bạn theo đường tay mình vẽ này bên này tương tự rồi các bạn chuẩn bị nhìn nào ba và đây đây là chiếc váy đầm của chúng ta sau khi đã hoàn thành chiếc váy đầm tin tin tin tin rồi nếu các bạn lật lật ra xong nó sẽ bị phồng phồng phồng phồng này không ạ thì chúng ta sẽ dùng băng keo trong để dán lại như thế này rồi lần lại chúng ta đã có một cái máy đẹp Ok, vậy là xong cái vây đầm. Mình làm được, các bạn chắc chắn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.